lại trở lại rồi đây rồi rồi đấy các con ờ, thỏa mãn chưa thấy nhiều rồi đã làm được quyết chưa <laughs> ok này vào lại tận hai lần chưa xem hết chưa xem hết hả tao xem lại một lần duy nhất thôi à bạn nào không xem kịp thì phải chịu thôi các bạn đều xem được hết mà hello uh, chờ cô tí cô tìm xem và cô mở hello welcome back chính nó chính nó đi rồi món này gọi là món gì nhỉ uh, noodle noodle cup noodle fried rice wow ngon oh. dễ dàng À, mình nghĩ nha, mình sẽ vào đây. Ôi rồi cái video nó sẽ nó sẽ lúc cả đời mất chúng ta sẽ dừng lại và <laughs> chúng ta chơi tiếp nha ok um, chơi lại play again play again có cần cô gửi lại link không lại nhé biết mất cô ạ à. các con tạm dừng mình mình chưa nhắn vào trong chat rồi để cùng choi vào nha đợi chút cho các bạn vào hết bạn nào không vào bằng link thì chúng ta sẽ đánh cái đường link này vào trong cô ơi cô cô gửi lại link đi cô con vừa mới vào cô con cứ vào phần chat là con sẽ thấy nhá Được chưa? Mới có 33 bạn vào hỏi. còn trong khi ngồi đợi chúng ta hãy nghĩ lại xem mình vừa xem cái gì sáu bạn vẫn chưa đủ Hmm. <clears throat> Ok chưa? Ok bắt đầu nhé, kho nhé. Cứ cứ lúc nào bảo là ok bắt đầu chế thì lại có bạn vào thêm. Hỏi ơi, là sao? chín, một bạn nữa thôi, 40 là cô bắt đầu rồi. Ok. Ok. Let's start. Street rất là rất là khủng khiếp rồi ok hết chưa nào tất cả các bạn ở top 6 đều là các bạn có street tất cả là 8 câu đúng không nào rất là tốt rất là tốt bây giờ cô sẽ ngoài cái bài quiz này để recall cái memory của chúng ta để gợi lại trí nhớ của mình thì bây giờ các bạn nào nhắc cho cô cái, cái bước đầu tiên mà cô này cô ý nấu cái món này là gì bạn nào nói lại cho cô bằng tiếng Anh nhá không nói tiếng Việt đâu tiếng Anh Dạ. Ừ, vô đây. Ra bên của con. Nó hơi bị rè. Ok. Dạ. Ừ, bước đầu tiên mà cô ấy làm là gì? Con có nhớ không? Cô bóc cục mì. Bóc mì. <laughs> Thế thì bước đầu tiên phải là đi mua mì đúng hơn con ạ. <laughs> ok ok. Ý cô là bước thực, thực hiện hành lá ấy. Ok, bạn à, bạn nào nói giúp cô bạn à, <laughs> Hương Giang Uh, ờ, she's going to a convenience store. Mm-hmm. She went to the convenience store. And what did she buy? What did she buy? Ôi, bạn nào không vẽ lên trên màn hình của cô nhá. Ok. Um, bạn nào nhỉ? Bạn um, bạn Nguyễn Nam Anh hộ cô xem nào. What did she buy at the convenience store? Nam Anh 6A2. Con có ở đây không? Alo. Cô trả lời cô không? À? Cô buồn đấy. Bạn Quang Hùng hộ cô xem nào. Không thưa cô là con nghĩ là cô ấy đi làm In English, English, English. Uh, the put eggs with rice mix it. Ok. Cô đang hỏi cái gì nhỉ? Cô hỏi là cô ấy đi đi đến cửa hàng tiện lợi mua cái gì? What did she a buy? À, okay, she bought a cup of noodles. Okay, thank you. Okay, bạn nào có thể nói giúp cô? Cô ấy sử dụng tất cả những cái loại ingredient những loại nguyên liệu nào ở trong mấy món này kể hết cho cô bạn nào tự tin kể hết cho cô nào ờ, bạn hữu nghĩa xem nào hữu nghĩa hữu nghĩa yeah dạ. yeah dạ. okay what are the ingredients that she used in her recipe tôi dùng những nguyên liệu gì ở trong cái công thức của mình thế? It's noodles, rice. Noodles, rice, yes. Butter, butter. Butter, yes, butter. Anything else? She used some oil and what did she mix in with the rice? She mixed in with an egg, right? Yes. Hmm, okay, một quả trứng. Rồi, okay. Um, what? Okay, thank you Nghĩa. Thank you. Trần Minh Dung, can I ask you? Okay, what made the sound, the crunchy sound when she bites into the food? Minh Dung, Minh Dung. Minh Dung đâu nhỉ? Nó có đây không? Yes. Chẳng vâng, bạn. Ok, Minh Dung, ok. What made the crunchy sound when she bites into the food? Crunchy, crunchy. Yeah, this sound. <laughs> crunchy nghĩa là giòn. Ok, con nghĩ là cái gì tạo ra cái tiếng giòn đấy? Ờ, không biết nữa con, You don't know. It is the noodles, right? Okay, the noodles. Mm, okay, okay. So, okay. Did her mom like the dish? Did her mom like the dish? Yes or no? Of course. Do you like the dish? Do you guys like the dish? Tell me. Okay. Yes, me too. Are you hungry now? <laughs> Who's hungry? Ok, Bây giờ cô sẽ mở mic cho tất cả các bạn nha. Các con có thể tự mở mic của mình. À, I'm hungry now. Me okay. too. Me too. Are you blaming me? Don't blame me. Đừng có đổ đổ đâu cô là lắng. nói nhá. Chủ đề của chúng ta hôm nay là thế. ok. Angry. Angry. ok. Uh, là xong buổi học này. Sau buổi học này các bạn. Don't hungry. You're not hungry? Ok, sau buổi học này có bạn nào muốn đi ăn thêm cái gì đó không? Me. I want to eat noodles. No. thảo Long, no, you're not going to eat. Ờ, okay. Anh Khánh. Maybe I'm hungry. ok, Uh, you should eat some maybe fruits, okay? Not eat like a whole meal. <laughs> because it, it's pretty late now, right? And you need to get to sleep and then go to school tomorrow, okay? Rồi, buổi sau thì uh, cô sẽ có những cái video này cho con đói, cho các con đói thêm một lần nữa nha. <laughs> Rồi, oh. đợi cô buổi sau nha. <laughs> Đừng có đổ nó cô nhé. <laughs> ok, ok. Rồi, cũng 9 giờ hơn rồi. Các con ngon đó, các con ờ, sẽ đi ăn thêm một chút hoa quả thôi. Đừng ăn cùng một bữa to đùng nhá. Không làm chúng ta không đi ngủ được đâu ok rồi thưa con ngủ ngon với cả chiếc bụng không đói nhá <laughs> okay, teacher, teacher, very much. Bye. teacher, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Goodbye, Bye. Goodbye, teacher. Bye. see you on Sunday. Goodbye, teacher. See you again. Bye bye. I drink coffee. drink coffee. I drink coffee. I drink coffee. I drink coffee. I drink coffee. Bye. Good night. Buổi tối hôm nay em vừa ăn mì. Goodbye, teacher. How you been? How you been? I'm extremely well. Today I eat noodles. Okay thầy Vương ơi rồi thầy need coffee con ba